những người xem phim 18 cộng nhiều thường hơi hói à ok không chưa chắc mấy bác chủ tịch nước toàn chả làm cái người suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng nên là bác hói hết mà còn tóc luôn nhà sợi lâu hơ hiểu không Tại làm ăn gì đâu Chả làm ăn gì Suốt ngày ở nhà xem